thì cái phần này thì chúng tôi yêu cầu quý vị đó là về nhà chúng ta đọc nhé tại vì nó dạ. còn rất là nhiều các cái à, vị ngôn dạ. sứ khác chúng ta không thể nào mà chúng ta đi hết à, là tất cả những cái chi tiết được thì chúng tôi chỉ nói một cái cách tổng quát để, để cho ừ, quý vị về nhà đọc dạ, thì cái phần mà chúng ta gọi là khải huyền thầy huyền đó là không phải đó là nói tiên tri đâu nhưng mà nói trước để mà cho biết những cái gì đó mà nó sẽ xảy ra thì như chúng ta nói là ở trong uh, các cái ngôn sứ cách chung đó là có hai cái tội mà của dân xúc phạm mà đó là nó đụng đến cái uh, uh, cơn giận của Chúa đó là cái tội mà quay lưng lại với Chúa và quay mặt lại với các thần tượng và cái tội thứ hai đó là cái tội mà đối xử bất công đối với anh chị em của mình à, và các ngôn sứ sau khi đó mà họ đã mà loan báo hay là cảnh cáo là cái ờ, tội của dân như thế vậy mà dân vẫn không chịu ăn năn sám hối trở lại mà còn đó là uh, truy tố các ngôn sứ thì sẽ tới cái lúc mà Chúa sẽ để cho những cái hình phạt là nó giáng xuống trên dân. Là những khi mà chúng ta thấy những cái hình phạt mà nó giáng xuống thì chúng ta phải hiểu đó đó là cái hậu quả của cái sự mà cứng cứng lòng không có chịu mà ăn năn sám hối chúng ta cũng thấy như là chúng ta bây giờ đó là có cái mùa chay và cái mùa vọng nhất là cái mùa chay đó là cái mùa mà Chúa kêu mời qua các ờ, vị linh mục kêu mời con người để mà xét mình và ăn năn sám hối tất cả những cái lỗi lầm mà mình đã xúc phạm đến Chúa và với tha nhân và chúng ta nhớ là cái cơ hội đó, nó không có nhiều đâu đó và nếu mà đó là người nào đó mà biết mà khôn ngoan đó thì chủ khó là biết lợi dụng cái cơ hội còn nếu không đó khi mà những cái hậu quả mà nó rơi xuống đó thì chúng ta đừng trách Chúa là đã là Chúa không thương hay là Chúa không báo thì uh, trong cái thời của tiên tri Isaiah cũng vậy nhất là chúng ta thấy ở trong cái phần thứ nhất của sách đó là từ chương 1 cho tới chương 39 thì ngôn sứ Isaiah đó là đã uh, loan báo tất cả những cái tội vạ của dân và cũng loan báo những cái hình phạt nó sẽ xảy tới và cái uh, hình phạt thì chúng ta thấy đó là nó đến cho những cái người do thái dưới cái hình thức đó là chiến tranh đã thấy là chiến tranh chẳng hạn như chúng ta đang là thấy cái chiến tranh giữa nga và iraq à, nga và ukraine ấy. thì đó là một cái hình thức mà nó biểu tỏ đó là cái hình phạt ờ, của chúa dĩ nhiên là chúng ta không biết là cái sức tàn phá của nó nó sẽ như thế nào nhưng mà trong cái thời của của uh, Isaiah đó là nó đến với người Do Thái là qua hai cái cuộc đó là lưu đày tấn công uh, chiến tranh lần đầu là của Assur hay là Assyria đó là bà xảy ra vào năm 721 và lấy đi toàn vẹn đó là cái lãnh thổ của miền Bắc và lần thứ hai đó là xảy ra cho miền Nam bởi Babylon và xảy ra vào năm 187 trước công nguyên. Đó thì ờ, Isaiah đã ờ, loan báo trước đó là những cái gì nó sẽ xảy ra. Ừ. Và thường thường thì trong các cái ờ, ngôn sứ, sách ngôn sứ thì chúng ta thấy đó là thường thường là các hình phạt là được các ngôn sứ loan báo trước cho đó là tất cả những cái mà nước xung quanh chứ không phải đấy là chỉ có một mình nước do thái chịu thôi à, như trong cái thời của Isaiah đó là những cái nước như là Ai Cập mà rồi uh, Palestine rồi uh, Syria rồi xuống dưới cái vùng Edom Moab là tất cả phải chịu là cái ảnh hưởng của chiến tranh thường thường thì các nước xung quanh đó là sẽ bị đó là uh, báo oán trước gửi những cái mà sấm ngôn mà chúng ta gọi đó là cái uh, war hay là cái sấm ngôn mà trúc giữ đó. rồi sau đó là tới đó là của những người do thái và đồng thời đó là không phải đó là chỉ có tàn phá nhưng mà sau đó là cái những cái bài ca về tạ ơn và những cái lời tiên tri về cứu độ thường thường nó là như thế vậy đó là cái mà hình phạt nó sẽ đi trước sau đó rồi là cái giải thoát nó đi sau ừ. thì chúng ta sẽ thấy ở trong uh, Isaiah là có những thánh bệnh tạ ơn và ca ngợi Dạ, như là chương 25 từ câu 1 đến câu 12 và cái sự trung tín vào Thiên Chúa là cái người mà cho chiến thắng. À, chúng ta thấy là chương 26 câu 1 cho tới chương 27 câu 1. Luôn luôn đó là có những cái mà sấm ngôn về hình phạt và sau đó rồi đó là những cái sấm ngôn được ơn giải thoát. Ừ rồi chúng ta thấy có cái bài ca vườn nho của thiên chúa mà chúng ta đã đọc rồi đó, đó là cái mà vườn nho mà chúng ta gọi đó là cái vườn nho của cựu ước là chính là cái người do thái đó là thiên chúa đã uh, đưa họ chọn họ từ đất lô lệ ai cập để vào trong à, đất hứa. Chúa đã làm tất cả để mà cho họ có thể mà sống hạnh phúc và sinh sản những à, hoa quả tốt tươi. nhưng mà họ đó là sinh thay vì sinh những quả tốt thì sinh những tội lỗi. Và Thiên Chúa đặt cái câu hỏi đó là ta sẽ làm cái gì đối với cái vườn nho này? ta sẽ đối xử như nào với lại đó là với người cái dân ta chọn và chúng ta cũng đã nghe đó là Chúa bảo đó là ta sẽ phá hết cái hàng rào là nhớ là cái các cái nước là sẽ uh, được bảo vệ đó dĩ nhiên là nhờ ơn Chúa nhưng mà một cái cách cụ thể đó là nhờ những cái hàng rào mà nếu mà bây giờ đó mà hàng rào đó mà bị phá hủy thì cái đất nước nó sẽ trở thành đó là một cái quốc gia hoang tàn và sau khi mà cho các cái nước uh, láng giềng uh, thì sẽ tới đó là cái ờ, báo trước và hứa hẹn cho dân tộc Israel và Judah đó là khi mà cái đất nước Do Thái bị chia làm hai miền Bắc và miền Nam Ừ. thì uh, bắt đầu đó là cái giao ước với lại thần chết ừ. và sẽ báo oán là đầu tiên đó là bởi là cho những cái người mà lãnh đạo say xỉn uh, của ờ, dân tộc uh, mà được Chúa chọn như chúng ta có thể đọc ở trong chương 28 câu 1 đến câu 13 thì đa số là sẽ cái tội là sẽ rơi vào trên những cái người mà lãnh đạo là bởi vì không có biết dạy dỗ dân chúng và nhất là những cái ông vua mà được là Chúa chọn để mà lên làm vua mà không có biết hướng dẫn dân của mình để dân của mình đó là càng ngày càng hư đi rồi cái giao ước với thần chết đó là những cái mà thờ phượng cái thần mà không phải là thiên chúa rồi tới cái ờ, dụ ngôn ờ, của cái người nông ờ, nông, nông dân chương 28 từ câu 23 đến câu 29 sau đó là tới cái mà phán xét trên đó là Jerusalem và cái uh, uh, thị kiến về cái sự chuộc tội là chương 29 từ câu 1 đến câu 24. Sau đó rồi là phán xét trên đó là người Ai Cập và người Assyria là các nước đó là hai cái nước đó là hai cái nước đó là biên giới miền Bắc và miền Nam của Do Thái. Ừ. Và trong cái phần uh, C đó thì nó có là Chúa báo trước cho các uh, ngôn sứ đó, là chỉ cần đó là tin vào Chúa còn là là liên minh với lại các cái nước chúng ta thấy là thường thường là bây giờ đó là có cái ờ, khuynh hướng là liên minh với nhau liên minh với nhau là để mà nhờ những cái sức mạnh của nhau chẳng hạn như là cái khối ờ, NATO đó là liên minh với tất cả các cái nước xung quanh và họ có cái chính sách là nếu mà anh mà động tới một quốc gia của tôi có nghĩa là anh động đến tất cả cái liên minh dạ. thì thường thường là các quốc gia họ có cái khuynh hướng đó ngay Mỹ cũng vậy là muốn liên minh với lại NATO để mà chống lại là uh, nước Trung Hoa hay là nước Nga nhưng mà như Chúa nói với các ngôn sứ đó là cái sự vô ích khi mà liên minh như thế vậy và khi mà cái uh, Ai Cập mà muốn ờ, là liên minh với lại Juda hay là Juda muốn liên minh với Ai Cập thì Chúa nói với các ngôn sứ rõ ràng để nói với nhà vua đó là nó là cái sự mà vô vọng khi mà là liên minh như thế vậy Ai Cập sẽ không cứu nổi các ngươi đâu nhưng mà đó là khi mà các ngươi mà trông cậy vào ta là Chúa của các ngươi thì ta sẽ bảo vệ Chúng ta phải hiểu một cái điều đó là nếu mà Chúa có cái quyền mà cái quyền năng của Chúa đó là tuyệt đối trên tất cả các quốc gia mà bây giờ không có trông vào Chúa mà chỉ trông vào đó là những cái nước ờ, chung quanh thì chúng ta có thấy là cái điều rồ dại không ừ. nên là các ngôn sứ họ phải ờ, họ phải nói cho dân cái điều đó chúng ta thấy là cả Isaiah rồi sau đó đến Jeremiah là đều nói lên cái điều đó nhưng mà các vua đó là không theo cứ theo cái cảm giác cái cảm nghĩ của con người và đi kêu cầu đó là những cái nước lớn để mà viện trợ cho mình sau đó rồi đó là cái ờ, giao ước của Isaiah nếu mà quý ờ, anh chị em đọc chúng ta nhớ đừng bỏ quên cái chương 30 từ câu 8 đến câu 17 rồi nói đến cái sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Chúa từ câu 18 đến câu 26 và Thiên Chúa sẽ phân xử Assyria. Ta nhớ là Chúa sẽ dùng Assyria làm cái roi để mà đó là đánh dân Chúa. Nhưng mà sau đó rồi chúng ta nhớ là Chúa có quyền, Chúa bẻ gãy cái cây roi đó và Chúa dùng một cái cây roi khác là Babylon đánh Assyria và sau đó đó là đánh Juda là bởi vì đó là cứng lòng không có chịu nghe lời của Chúa qua các ngôn sứ và từ chương 31 từ câu 1 đến câu 9 là lặp lại cái lời Chúa nói là đừng có tin cậy vào Ai Cập và chỉ có Thiên Chúa là cái người mà bảo vệ Jerusalem sau đó rồi chúng ta thấy là có nhiều những cái sấm ngôn được uh, uh, thu góp lại dạ. hay là nói về một cái vị vua công chính là sẽ cai trị một cái xã hội đó là trật tự dạ, chương 32 đến từ câu 1 đến câu 8 và nói về cái sự thỏa mãn của các người đàn bà và cái trật tự lý tưởng là sẽ tới chương 32 từ câu 9 đến câu 20 và nói về cái ờ, sự phá hủy của Juda và cái sự mà ờ, ừ. cứu ờ, vớt lại trong tương lai từ chương 33 từ câu 1 đến câu 24 chúng ta nhớ là không phải chỉ có cái hình phạt nhưng mà còn đó là cái sự cứu rỗi đó, và trong cái lịch sử chúng ta thấy rõ hai cái điều đó đó là Chúa đó là trừng phạt đó, nó xảy ra xong rồi sau đó là tới cái mà phục hồi lại để chúng ta nhớ là khi mà Chúa trừng phạt không phải đó là để cho phải chết Đấy, nhưng mà như chúng ta nói đó là cái số mà còn sót lại đó là cái số mà sẽ được Chúa cứu Chúa mang về trở lại để mà xây dựng lại quốc gia, xây dựng lại đền thờ. Chứ không phải đó là Chúa để cho chết ở cái nơi lưu đày. Rồi tới cái phần thứ sáu đó là nói rõ là Thiên Chúa là cái người báo thù của Sion. Thì chúng ta nói về Sion đó là chúng ta nói về đó là uh, dân tộc Do Thái thì tất cả những cái đó xin uh, quý vị đọc nó có một cái mà nếu mà quý vị nào mà liên quan đến cái mà lịch sử của do thái thì chúng ta nên đọc cái ờ, cái uh, uh, phụ chương ấy, là cái mà bệnh tật của ông uh, vua Hezekiah và cái sự mà hồi phục lại sức khỏe do bởi Chúa ở trong cái phần mà uh, phụ chương ấy thì những cái đó thì xin uh, quý vị chúng ta về nhà chúng ta đọc nhé hay là nếu mà người nào mà có thời giờ để chúng ta đọc một loạt từ chương 1 cho đến chương 39 đó là cái sách thứ nhất của tiên tri Isaiah bây giờ chúng ta đi qua cái phần đó là thứ hai của sách Isaiah đó là từ chương 40 cho đến chương 55 mươi Ờ, có nhiều người thì họ sẽ chia ra ra là sách chỉ có hai phần thôi đó là phần thứ nhất là từ dạ. chương 1 cho tới chương 39 và cái phần thứ hai đó là từ chương 40 cho đến chương 66 hay là sách Isaiah có 66 chương thì chia ra làm hai như thế vậy nhưng mà còn có những người thì họ chia ra là là một lần nữa thành ba thành ba cuốn đó là từ ờ, chương 1 đến chương 39 sau đó là từ chương 40 đến chương 56 và sau cùng đó là từ chương 56 cho đến chương 66 ừ, thì chúng ta sẽ nói đã nói là cái lý do tại sao mà chia ra như thế vậy thì chúng ta nói về cái uh, tính mà đúng đắn của sách Isaiah thì cho tới cái thế kỷ thứ 18 thì nó được giả định là sách Isaiah là của Jerusalem viết tất cả 66 chương của sách. Cái truyền thống thì bắt đầu đó là bị đặt câu hỏi bởi kinh sư Ezra người Do Thái là vào khoảng 1167 là họ đặt cái câu hỏi là không biết là có phải là một người mà viết tất cả 66 chương không? À, thì 1167 ờ. là họ đã bắt đầu đặt câu hỏi. Nhưng mà cái sự mà tấn công dữ dội thì đến từ ông uh, Dodderlin 1775 và ông Icon 1780 đến 83 ờ, ta biết là trong cái khoảng thời gian này thì nó xuất hiện một cái mà ờ, trường phái gọi là cái mà phê bình lịch sử phê bình lịch sử thì nó có nhiều những cái ngành khác nhau chẳng hạn như là cái ngành đó là chuyên môn là nghiên cứu về những cái thời gian chẳng hạn như là một trong những cái mà chúng ta thấy là tại sao mà họ đặt cái câu hỏi của uh, Isaiah là phải thà phải chia ra làm ba đó là bởi vì một người đó không có thể mà sống đó là hơn 100 tuổi hay là sống đó là 200 tuổi à, cho nên là nếu mà Isaiah đó chúng ta biết đó là bắt đầu mà nói uh, tiên tri làm ngôn sứ của Chúa đó. À, Chúa đã qua đó là giai đoạn của bốn vua rồi. Là còn nhớ cái đoạn đó phải không? À, sau vua Uzia băng hà. Đó, xong rồi tới ba cái đời vua nữa. À. Và như thế vậy đó là sống mình cùng lắm đó là mình chỉ sống được đó là khoảng như là ba đời vua thôi đó. cho nên đó là khi mà vào năm 587 đó, là nó đã qua đó là một hay hai đời vua khác rồi đó, cho nên là xét về thời gian đó, thì tới cái khi mà đi lưu đày đó là vào năm 587 đó thì Isaiah đó là phải chết rồi cho nên là Isaiah không có đi qua cái lời nưu đày được và người ta ờ, xem vào cái sách thứ hai đó thì nói đa số là về cái thời lưu đày và nhất là đó là sau cái thời lưu đày nữa là bởi vì cái sách thứ hai nữa là đề cập đến ông vua Siro ta còn nhớ ông Siro là ông đã làm cái gì cho dân Do Thái ông tơ cải tổ ông tìm được cuốn sách để ông không tìm không tôi... à ông cho dân do thái trả do dân do thái về cho kim tây lại đền thờ dạ ông ấy là vua của cái vương quốc nào ờ Siro là ba tư không ta đúng ba tư hay là Medi đó yeah. Dạ. và cái vương quốc đó đó là cái vương quốc cái là thứ ba sau cái vương quốc Assyria và cái vương quốc Babylon hay là chúng ta gọi là cái đế quốc à, cho nên là đó là nếu mà chúng ta nói đến cho ông vua Siro đó là chúng ta phải nói đến đó là vào khoảng 538 à, có nghĩa là từ năm đó là 721 cho tới 538 là cách nhau bao nhiêu năm là gần 200 năm cho nên không thể nào mà Isaiah đó là còn sống để mà viết cái mà chúng ta gọi đó là cái sách thứ hai à, cho nên là trong cái nơi mà lưu đầy hay là sau lưu đầy đó là phải là một cái người khác hay là hoặc là môn đệ của Isaiah hoặc vâng, là theo cái trường phái của Isaiah chúng ta sẽ chỉ ra rõ những cái biến cố nào mà nó chứng minh rằng sách thứ hai và sách thứ ba là dạ. được viết ở trong lời lưu đày hay là sau cái thời lưu đày chúng ta chúng ta hiểu cái điều đó à, cho nên là không thể nào mà một người mà sống lâu đủ để mà viết cả ba sách à. nhưng mà cả ba sách được uh, quy tụ lại thành một sách trong cái khoảng thời gian đầu tiên là bởi vì đó là cái vị thế của Isaiah đó là cái người đó mà đã viết cái cuốn sách thứ nhất và Isaiah đó là cái ngôn sứ mà được nhiều người biết tới cho nên là hai cuốn sách sau tuy mà được viết bởi người khác nhưng mà cũng được gán cho Isaiah là bởi vì cái vị thế và nó cũng có những cái tư tưởng là giống nhau và trong cái mà chúng ta đang là nghiên cứu đó thì cả những cái tên của những ngôn sứ và cái công việc của họ thì được viết tắt là chúng ta giờ nếu mà chúng ta dịch bằng tiếng Việt là Isaiah đệ nhị và Isaiah đệ tam. Còn cái chương 1 đến chương 39 là chúng ta gọi đó là Isaiah đệ nhất hay là nguyên thủy. Ừ. Và bởi vì là nó xuất hiện là những cái ngành mà nghiên cứu à, một cái ngành mà nghiên cứu về lịch sử đó nó là một ngành còn những ngành khác chẳng hạn như là họ nghiên cứu về văn chương ờ, thì ờ, cái kiểu mà viết ở trong cuốn, ờ, đệ nhất và cuốn đệ nhị nó khác nhau cái cái dùng cái văn nó cũng khác nhau nữa cho nên nếu mà một người mà viết thì nó phải đó là cùng một loại là văn chương nhưng mà bởi vì đó là ha, hai cái văn chương khác nhau cho nên là chúng ta phải giả sử là có hai người viết chúng ta hiểu điều đó phải không là bởi vì khi mà chúng ta đang là đọc nó là một cái kiểu nhưng mà đến cái khi mà chúng ta đụng vào cái thứ hai nó là một cái kiểu văn chương khác thì chúng ta phải giả sử rằng đây là một cái người văn sĩ khác chứ không thể nào mà cùng một người mà viết hai cái loại văn chương khác nhau đây nó có nhiều những cái mà ngành đó, và nhất là đó là cái về cái ngành đó là khảo cổ nữa người ta cũng tìm ra đó là nó có những cái mà uh, sách khác nhau à, như là khi mà về trong những cái hang động cung răn thì nó có những cái mảnh vụn đó, có những mảnh mà nó chỉ chứa sách thứ hai mà có những mảnh mà nó chỉ chứa sách thứ ba đó thì người ta cũng đặt cái câu hỏi tại sao nó như vậy thì những cái người mà học giả tin lành ấy, thì họ thường thì là bị chinh phục bởi cái giả thuyết này và những người công giáo những cái học giả công giáo mặc dầu rằng có cái sự do dự ban đầu nhưng mà cũng có cái khuynh hướng là đồng ý với cái việc chia sách này nhưng mà một cái mà đáp ờ, trả đó mà tiêu cực đó là của cái uh, uh, gọi là Pontifical Biblical Commission đó là cái mà họ ở bên Roma và họ đó là điều khiển là tất cả các cái sách kinh thánh đó, thì họ có họ không có chấp nhận cái giả thuyết này cho nên là ngày 28 tháng 6 năm 1908 thì được gây ra bởi là cái sự tấn công vào những cái con người và tân thời về cái mà linh hứng của kinh thánh và của tiên tri thì uh, giống như là bắt những cái nhà học giả ờ, khi tô giáo đó, là trở lại là cái quan điểm mà siêu bảo thủ có nghĩa là chỉ có một sách mà thôi tuy nhiên khi mà những cái vấn đề mà thần học được giải quyết thì những người công giáo học giả công giáo bắt đầu là tranh luận lại về cái mà chia sách của Isaiah và hầu hết những cái nhà học giả công giáo bây giờ thì uh, họ đồng ý và họ làm việc với lại là sách Isaiah được chia làm hai đệ nhất và đệ nhị là nhớ nha đệ nhất đó là từ chương 1 đến chương 39 còn đệ nhị đó là từ chương 40 cho đến chương 66 những cái lý do tại sao đó mà giả giả thuyết là phải có những uh, cái tác giả khác nhau đó là chương 40 đến chương 55 là trước tiên là về về lịch sử ừ. độc giả thì không còn là những cái, cái dân cư ở Jerusalem nữa nhưng mà độc giả bây giờ đó là những người lưu đày ở Babylon ờ, quý vị mở chương 43 câu 14 mời chị Yến đọc dùm uh, Isaiah chương 43 câu 14 Xong là chương 43 43 câu 14 ạ. À. Ừ. Yeah. Dạ. Đây là lời Đức Chúa, đấng cứu chuộc các ngươi, Đức Thánh của Israel. Ngươi phải người phải phán thế này, vì các ngươi ta đã sai người đến Babylon, mọi thành cửa thành ta quảng xuống đất làm cho tiếng reo hò của dân can đê trở thành lời ai oán. Rồi, cảm ơn. Xin mời anh uh, ờ, ban đọc dùm cái uh, chương 48 câu 20. Vâng. Hãy ra khỏi Babylon trốn khỏi dân can đê hãy cất tiếng reo hò loan tin ấy cho mọi người nghe đồn ra đến tận cùng cõi đất hãy nói đức chúa đã chuộc gia cóp tôi tớ người ừ, cảm ơn à, thì uh, chúng ta đọc hai cái chỗ đó thì chúng ta sẽ thấy là cái uh, dân bây giờ không còn là nằm ở trong Jerusalem nữa nhưng mà là những cái người là điêu lưu đầy ở Babylon và ừ. cái ờ, ơn cứu độ hay là cái sự giải thoát đó, là nó sắp sửa đến à, nó đến bằng cách nào Babylon sẽ sụp đổ có nghĩa là dân lưu đày đó đang là ở trong Babylon và là ở trong nơi lưu đày đó thì một cái tất sắt cũng chẳng có làm sao mà nghĩ đến cái chuyện mà đánh bại Babylon để mà trở về khôi phục quốc gia nhưng mà Chúa đã cho một cái cách nào chữa cho một cái ông vua gì đó ông vua Siro à cha đúng đó là chúa đã đó là có cái kế hoạch rồi là cho cái ông vua Siro đó là của đó là ba tư và đánh bại đó là Babylon và chinh phục tất cả đó là nước Babylon và sau đó rồi thì ông là đã vâng lệnh Chúa ký cái sắc chỉ để mà phóng thích cho dân lưu đày trở về quê hương để mà xây dựng lại đất nước và không những mà ông ấy ký cái sắc chỉ phóng uh, phóng uh, thích tất cả những người lưu đày mà ông còn ra lệnh đó là phải cho tiền họ để mà họ có cái phương tiện về tái thiết lại đền thờ và quê hương và đây đó là nó hoàn toàn là cái việc Chúa làm đó là một cái ông vua dân ngoại không biết Chúa nhưng mà Chúa ban cho đó là thắng Babylon như chúng ta vừa nói đó là những cái thanh sắt của cửa thành đó là bị rơi xuống đó, và tất cả mọi người xung quanh đó là đều đó là rất là ngạc nhiên là tại sao mà những dân lưu đày đó là được phóng thích trở về tại sao mà ông vua Siro sau ừ. khi mà đã thắng Babylon tại sao không giữ lại những cái người Do Thái và ờ, đi lưu đày mà lại phóng thích họ trở về và đó đó là cái công việc kỳ diệu mà ở trong tất cả các cái nước láng giềng họ đều nghe biết đó là cái cái chuyện đó và chỉ có một mình cái ông vua Siro đó là biết cái lý do tại sao phải không tại sao mà đó là đang là đó là lơi lưu đầy như là đi tù như thế vậy mà bây giờ đó là được phóng thích cho trở về mà còn cho tiền để mà về đó là tái thiết lại quê hương tái thiết lại đền thờ ai mà có thể làm được cái công việc đó cho nên đó là khi mà chúng ta đọc là sách tiên tri ừ. Isaiah đệ nhị đó, để chúng ta biết rằng nhất tất cả những cái công việc này đó là nó xảy ra ở nơi lưu đày hay là bắt đầu đó là cái thời sau lưu đày chứ không còn là những người mà ờ, dân cư ở Jerusalem trước cái thời lưu đày nữa thì Jerusalem thực sự là đã bị đó là bắt và phá hủy và bây giờ đó là đang chờ đó là cái sự mà đó là tái thiết trở lại ừ. chúng ta mở chương 44 ờ, của Isaiah và đọc từ câu 26 đến câu 28 ờ, mời chị Vân từ câu mấy ra câu 26 đến câu 28 26 ta làm cho, ta làm cho ứng nghiệm lời của tôi tới ta cho dự định của các sứ giả ta được thành tựu ta nói về Jerusalem cho nó có dân cư và về thành thị Juda cho nó được tái thiết những nơi điêu tàn ta sẽ xây dựng lại ta nói với biển khơi hãy khô cạn sông ngòi của ơi ta làm cho khô ráo về về Kiro ta nói đó là mục tử của ta nó sẽ làm cho mọi điều ta muốn được thành tựu khi ta nói về Jerusalem cho nó được tái thiết và với đền thờ hãy được dựng lên đó là chúng ta nghe đó là nói về cái nhân vật mà Siro và đây là cái nhân vật mà sẽ giúp người Do Thái tái thiết lại đền thờ. Rồi chúng ta mở qua chương 49 từ câu 14 đến câu 23. Xin mời chị Mary. Sion từng nói, Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng để đau. Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta, thành lũy ngươi ta luôn thấy trước mặt những người tái thiết ngươi thì vội vàng chạy tới, còn kẻ hủy diệt tàn phá ngươi thì đành phải tháo lui. Hãy rã mắt chung quanh mà nhìn, kìa hết thảy chúng tụ tập, kéo nhau đến với ngươi. Ta lấy mạng sống ta mà thề, sống ngôn của Đức Chúa. Chúng sẽ như món đồ quý giá cho người dùng trang điểm, sẽ như đai lưng cho người thắt tựa cô dâu vì những chốn điêu tàn, những nơi hoang phế, những vùng bị phá bình địa của ngươi, từ đây sẽ quá chật hẹp cho dân cư cho cư dân ở đó, trong khi những bọn từng nuốt sống ngươi đã cao tay xa chạy. Những đứa con ngươi tưởng đã mất sẽ ghé tai nói nhỏ với ngươi, con ở đây chật quá, nhường chỗ cho con ở với đi. Và ngươi sẽ nói thầm, ai đã sinh cho tôi những đứa con này đây? Tôi vốn là kẻ đã mất con, là người son sẻ, thân phận lưu đày số kiếp lẻ loi. Những đứa con này ai đã dưỡng dục chúng? Tôi đã bị bỏ lại một mình, vậy chúng từ đâu ra? Tức Chúa, Chúa Thượng tôi phán thế này, này ta giơ tay về phía chư dân, phất cờ ra hiệu cho muôn nước, con trai ngươi sẽ được ẵm trên tay đưa về, con gái ngươi thì được vác trên vai. Bậc vua chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi, hàng công lương sẽ làm nữ mẫu. Trước mặt ngươi chúng sẽ sắp mình xuống đất và bái lại, sẽ liếm đội dưới góc chân ngươi. Ngươi sẽ rõ ta là Đức Chúa, và ai trông cậy ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ. Cảm ơn. Đó, ờ, thì chúng ta thấy tất cả những cái lời mà chúng ta vừa đọc đó là đều thuộc vào ở trong sách Isaiah đệ nhị. Dạ. Và Babylon thì không còn là một cái ờ, đồng minh thân thiết là bởi vì là Huta là Babylon là đã phá hủy Jerusalem và bắt đi lưu đày những cái người Do Thái. Và những cái lời tiên tri trước về Jerusalem bị phá hủy đã được gọi là uh, hoàn thành. Đấy, như là chúng ta thấy ở Isaiah chương 1 21 đến 31 hay là ờ, chúng ta sẽ ờ, đọc ở trong Jeremiah chương 7 từ câu 1 đến câu 15 và Ezekiel hay là chương 22 và chương 24 hay là cho lên tất cả những cái lời mà các ngôn sứ là loan báo về cái sự phá hủy của uh, Israel và Jerusalem đó là đã hoàn thành và bây giờ là Israel là đang là đợi một cái tương lai mới và huy hoàng như là chúng ta đọc ở trong chương 40 từ câu 1 đến câu 11 và câu 43 chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Và ngược lại với Isaiah đệ nhất, Isaiah đệ nhị là hiếm có khi mà đề cập tới đó là cái triều đại của David ừ. và ngay cả mà có đề cập tới thì uh, tác giả đó là chuyển cái đặc quyền của nó tới đó là toàn thể là quốc ừ. gia Thế là chúng ta đọc ở chương 55 ờ, từ câu 3 đến câu 5 Thế chúng ta thấy rằng đó là hai cái hai cuốn sách là nó có những cái đặc trưng đó là khác nhau đó. và vì như thế vậy cho nên là chúng ta phải giả sử là hai tác giả viết hai cái phần uh, khác nhau đó là Isaiah đệ nhất và Isaiah đó là đệ nhị đó là chúng ta nói về cái à, lịch sử bây giờ chúng ta nói về cái văn chương thì ừ. chúng ta thấy đó là nó cũng đó là là một cái mà ờ, dấu hỏi để mà chúng ta phải nhận đó là có hai cái tác giả khác nhau à. và cái giọng điệu là thay đổi từ cái mà trong uh, Isaiah đệ nhất là chúng ta thấy đó là những cái lời đe dọa những cái lời buộc tội bây giờ đã là biến thành cái sự an ủi và cái hy vọng ừ. cái loại của tiên tri ừ. sai đệ nhị loại văn chương đó thì thường là dài hơn rườm rà hơn nhưng mà long trọng và thi phú hay là dùng thơ nhiều trong khi mà Isaiah đệ nhất của Jerusalem thì thường là ngắn và ờ, khó hiểu và đó là mang cái tính cách ra lệnh thì chúng ta thấy là hai cái nó khác nhau và cái sự khác nhau này thì nó cũng giống như là cái sự khác nhau giữa uh, phúc âm của do an và cái phúc âm nhất lãm Đấy, chúng ta thấy là ra đọc và chúng ta thấy là nó khác nhau ngay phải không thu âm nhất lãm đó là tường thuật nhiều những cái biến cố nhưng mà do an thì không có tường thuật nhiều những biến cố nhưng mà lấy một cái biến cố rồi suy tư sâu sắc hơn và mà trình bày cái ờ, ý kiến của mình ừ. Isaiah đệ nhất thì đầy những cái mà chất liệu về tiểu sử còn uh, Isaiah đệ nhị đấy, là ngay cả không có mà ờ, à, mặc khải cái tên của ông đó. trong cái Isaiah đệ nhất chúng ta cũng đã, đã nghe nói là nói rõ ràng là cái lúc nào mà ông ấy là đã được gọi bởi Thiên Chúa trong cái triều đại của vua nào à. nhưng mà trong cái Isaiah đệ nhị đó, là một cái người mà đang chẳng biết cái tên của ông ấy là gì nữa nên đó là hai cái cách mà viết văn khác nhau và những cái đề tài về học thuyết của Isaiah đệ nhị cũng giống như vậy đó là biểu tỏ một cái sự thay đổi trong cái ờ, việc nhấn mạnh à. trước khi mà lưu đày thì người Do Thái hay là nước Do Thái tương đối là một cái quốc gia giàu có và quá tự tin và vụ vật chất à, thường thường chúng ta thấy nó như vậy và trong khi sai đệ nhị là chúng ta nhìn thấy một cái dân tộc hay một cái con người mà sợ hãi lẫn lộn và nghèo khổ và vì vậy cho nên là những cái con người này phải được đó là an ủi chứ không phải đó là bị trừng phạt và cái đức tin của họ là phải được nâng đỡ chứ không phải đó là tiếp tục đó là thử thách bởi vì nếu mà thử thách nữa nó là sẽ ngã cục là thấy là những cái người mà dân nu đầy chẳng hạn ừ. như là những cái người mà Việt Nam của chúng ta mà Ờ, trốn khỏi nước Việt Nam rồi lênh đênh trên biển và ở trong đó là các trại tị nạn là họ đã đó là trải qua hết tất cả những cái đau khổ và đó là ở tới một cái mức độ mà mất hết cái hy vọng rồi mà bây giờ đó mà còn thử thách nữa thì họ không họ không thắng vượt nổi cho nên là trong nơi lưu đày đấy là Chúa tiếp tục Chúa sai các nguồn sứ của Chúa tới. Nhưng mà lần này không có phải là tiếp tục đe dọa và đó là là uh, tuyên bố tất cả những cái hình phạt nữa. Nhưng mà những cái ngôn sứ mà trong thời lưu đày là sẽ đó là an ủi và cung cấp cái hy vọng cho những cái dân ở nơi lưu đày bởi vì cái trạng thái của họ bây giờ đó là hầu như đó là mất hết hy vọng và sách Isaiah đệ nhị là nhận ra rằng là Thiên Chúa phải can thiệp như là vì vua như là đấng tạo dựng của một cái mà liên bang <clears throat> là một cái uh, thế giới mới ờ, và Isaiah của Jerusalem đó, <clears throat> thì nhìn những cái mà quốc gia mà ngoại bang như là những cái người thử thách cho cái việc mà bội giáo là bỏ vâng. chúa hay là đánh đòn đó, của cái mà cơn giận của thiên chúa nhưng mà sách Isaiah đệ nhị thì coi ờ, dân lưu đầy không phải à, cho coi đó là những cái nước mà ngoại bang đấy, ờ, là những cái khí cụ để mà đó là cứu thoát dân uh, do thái như là chương 45 chúng ta cũng vừa đã đọc đó là về ông Siro của Ba Tư là cái khí cụ mà Chúa dùng để mà Chúa cứu người Do Thái cho nên đó là họ cũng trở thành đó là những cái mà ờ, nước mà sẽ cùng chia sẻ với lại cái ơn cứu độ của Israel. Dĩ nhiên là không phải tất cả, nhưng mà Chúa đã dùng ông uh, Siro của Ba Tư chiến thắng đó là cái đế quốc Babylon và chính ông đó là cái người mà đã ký cái sắc lệnh để mà cho những cái người lưu đày được trở về để mà xây dựng đất nước. Chúng ta không biết đó là cái người viết của sách tiên trai tiên tri sai à, đệ nhị đó là ai nhưng mà những cái bài ca ở trong Isaiah à, đệ nhị thì nó mặc khải cho chúng ta biết đó là một cái con người mà suy tư thành thật thành tâm và đồng cảm là rất là có cái tâm trạng đó mà thông cảm với cái người ở trong nơi lưu đày và cái đức tin đó là vững chắc vào Thiên Chúa của lịch sử à, và ông tin đó là tất cả những cái điều là đều có cái ý nghĩa cho cái việc mà cứu chuộc của người Do Thái ừ. và ông đã nghĩ Ờ, đã suy nghĩ đó là một cái cách cầu nguyện và sâu xa về đó là mọi thứ à, như lúc nãy chúng ta so sánh đó là với lại đó là của ừ. âm Gioan là rất là sâu xa à, giống như là một một cái đứa trẻ mà đếm những cái vì sao như chúng ta đọc ở trong chương 40 câu 26 đếm những cái vì sao để mà nhận ra cái uy quyền của Thiên Chúa hay là về những cái con người trẻ nản trí bởi cái sự hiện hữu thất vọng thế là chúng ta đọc ở trong uh, chương 40 câu 29 ở câu 30 thì đối với cái tác giả của Isaiah đệ nhị là ông ấy nhìn không phải là chỉ có cho nó qua nhưng mà ông nhìn để mà ông là đã suy nghĩ rất là sâu sắc ừ. về cái kế hoạch của Thiên Chúa ờ, và sau đó rồi thì biết cái cách để mà đã là an ủi dân ở lời lưu đày và cái người ngôn sứ thì được đó là tận tụy với lại cái truyền thống những cái truyền thống tốt nhất của đó là dân của ông nhìn Abraham tổ phụ Abraham như là một cái tảng đá của đời sống cho tất cả mọi thời như chúng ta đọc thấy ở chương 51 câu 1 và câu 2 dạ. và ông nhìn cái cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập nó là một cái mà hành động mà cứu độ luôn luôn đó là liên tục ừ. ta nhớ là khi mà người ta nhìn lại cái lịch sử thì người ta nhận ra rõ đó là cái hành động của Thiên Chúa nơi các tổ phụ và nơi các cái người đi trước Nên như là chúng ta đọc ở chương 43 từ câu 14 đến câu 21 Chúng ta mở cái chương 43 từ câu 14 đến câu 21. Và vâng, xin mời Xin mời chị Hoa đọc dùng cây chương 43 từ câu 14 đến câu 21. Dạ mở Italia phải mm. không cha? Mm. Ừ. Dạ. Dạ con con 43 chương 14 các em. Ừ. Dạ. muốn chống lại Babylon Ba Ben đây là lời Đức Chúa đấng cứu chuộc các ngươi đức thánh của Israel người phán thế này <coughs> vì các ngươi ta đã sai người đến Babylon một thanh cửa là thành ta quăng xuống đất làm cho tiếng reo hò của dân Kande trở thành lời ai oán chính ta là Đức Chúa Đức Thánh các ngươi thờ đấng tạo thành Israel, đấng làm vua, cai trị các ngươi, đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước quay hùng, đấng đã cho xuất trận, nào chiến ra, chiến mã, nào tương, tướng mạnh, binh hùng, tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy đã bị dập đi tắt ngắm như tìm đèn người người phán như sao các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa chớ quan tâm về những việc thổi trước này ta sắp sắp làm một việc mới với việc đó manh nha rồi các ngươi không nhận thấy hay sao? Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khởi, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài đã thử, thử chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta. Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải khác. Ta đã gầy dựng cho ta, dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. thôi chúng ta nhớ thấy đó là tác giả nhớ lại đó là 40 năm trong sa mạc trước khi mà vào đất hứa và cái ờ, sự kiện mà đi qua biển đỏ ráo chân trong khi mà quân đội của Pharaoh đó là bị chìm sâu xuống lòng biển đó là cái biến cố của uh, quá khứ nhưng mà bây giờ đó là từ cái nơi lưu đày đó và đi qua đó là các cái vùng sa mạc để rồi đó là về lại quê hương mà tái thiết đền thờ và đó là tái thiết quốc gia thì nó nhắc nhở cho tất cả là không có cái việc gì mà Chúa không làm được những cái mà coi như đó là cái vô vọng đối với con người nhưng mà nó không phải là cái vô vọng với Thiên Chúa trong lời lưu đầy như lúc nãy chúng ta nói đó là không có một thanh sắt thì lấy đâu mà đánh bại lại được cái người Babylon hay là chúng ta gọi đó là người Candê họ đã đó là săn phẳng cái quốc gia và cái đền thờ của người Do Thái nhưng mà bây giờ thì Thiên Chúa lại cho về và Thiên Chúa nhờ một bàn tay khác để mà đánh bại người Babylon và sau đó đó là ký cái sắc chỉ cho dân trở về và cho tất cả những cái phương tiện để mà họ tái thiết lại đền thờ thì cái đó đó là tác giả của Isaiah đề nghị đang nhìn thấy rõ không phải là do bất kỳ một cái thế lực nào của thế gian nhưng mà hoàn toàn là do cái bàn tay của Thiên Chúa cho nên là nhớ là cái đức tin của những cái người mà ở nơi lưu đầy đó là được khôi phục sau khi mà họ đã dạ ăn năn sám hối tất cả những cái tội lỗi họ đã xúc phạm đến Chúa và với tha nhân. Thì như Chúa hứa là trong lời lưu đời mặc dù rằng chỉ còn một số còn sót lại nhưng mà cái số đó là cái số mà biết ăn năn sám hối thì Chúa sẽ cho trở về. Isaiah đệ nhất là đã nói tới cái điều đó và Isaiah đệ nhị là nói cho chúng ta nhớ lại tất cả những cái công việc Chúa làm Ờ, và biết là ăn năn sám hối để tin vào Chúa. ơi chúng tôi nghỉ ở đây để cho anh ờ, ban điểm danh rồi chúng ta sẽ trở lại. Xin mời anh ban. Anh chị à, ẩn mưu rồi. Ẩn mưu Dạ, I don't know. À, chị à, Ngọc Lan. Dạ thưa con. chúng ta đang nói về cái uh, lịch sử và tác giả của sách Isaiah đệ nhị là nhìn về lịch sử để đó là nhận ra được tất cả những cái công việc mà Chúa làm. Ừ. Và vua David và thành phố Jerusalem đó là sở hữu một cái ý nghĩa mới cho dân tộc Israel à, như chúng ta đọc ở trong chương 49 từ câu 14 đến câu 21 và chương 55 từ câu 3 đến câu 5. Xin mời anh Nam đọc dùng cái chương 55 từ câu 3 đến câu 5 dùng. thì cái nào cái từ, à, từ chương nào cha chương ba ở à, chương 55 từ câu 3 đến câu 5 5 Ừ lăng tài và đến với ta Thấy lắng tai và đến với ta hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu thì chọn bề nhân nghĩa với David ta đặt David làm nhân chứng cho các dân làm thủ lãnh chỉ huy các nước này người sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi vì đức chúa thiên chúa của ngươi vì đức thánh của israel đã làm cho ngươi được vinh hiển cảm ơn ừ. xin uh, chúng ta mở chương 49 từ câu 14 đến câu 21. Xin mời chị Thanh đọc dùng. 14, 21. Thưa con là Bình Thanh đó hả thưa cha? À. Chương 14 đến chương 29, 21. Dạ. 14 đến 21, chương 49. Dạ. Xin nói, Đức Chúa đã bỏ tôi Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng để đau. Cho dù nó có quên đi nữa thì ta ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta, thành lũy ngươi, ta luôn thấy trước mặt. Những người tái thiết ngươi thì vội vàng chạy tới, còn cả hủy diệt tàn phá ngươi thì đành phải tháo lui hãy ráo mắt hãy rảo mắt chung quanh mà nhìn kìa hết thảy chúng tụ tập kéo ngươi ta lấy mạng sống ta mà thề sấm ngôn của đức chúa chúng sẽ như món đồ quý giá của người dùng trang điểm sẽ như đai lưng cho người thắt tựa cô dâu vì những chốn điêu tàn những nơi hoang phế những vùng bị phá bình địa của ngươi từ đây sẽ quá chật hẹp cho cư dân ở đó. Trong khi những bọn từng nuốt sống ngươi đã cao bay xa chạy, những đứa con tưởng đã mất sẽ ghé tai nói nhỏ với ngươi. Con ở đây chật quá, nhường chỗ cho con đi ở với đi. Và ngươi sẽ nói thầm, ai đã xin cho tôi những đứa con này đây? Tôi vốn là kẻ đã mất con, là người son sẻ, thân phận lưu đày số kiếp lẻ loi những đứa con này ai đã dựa dưỡng dục chúng thì bỏ lại một mình vậy chúng từ đâu ra cảm ơn dạ thì chúng ta cũng sẽ thấy là tiên tri Jeremiah cũng tiếp tục cái tư tưởng này đó là trong cái uh, chương trình cứu độ của Chúa là sẽ có nó là một cái vị vua mới và sẽ làm với do dân tộc do thái một cái giao ước mới và bên cạnh tất cả những cái chúng ta đang đọc đó, thì chúng ta sẽ đặc biệt là chúng ta sẽ nghiên cứu bốn cái bài ca về cái người tôi chung của thiên chúa mà chúng ta sẽ nghe đó là trong cái mùa chay thánh này hay là của tiên tri Isaiah và nói về đấng thiên sai dĩ nhiên là cũng có thể là nói về đó là uh, một cái cách mà tập hợp là nói về tất cả mọi người nhưng mà cái mà chính yếu là nói về cái đấng thiên sai và cái giao ước mới và trong cái giao ước mới này thì Chúa cứu không phải rằng chỉ có cứu những người Do Thái mà thôi nhưng mà còn tất cả những cái dân tộc mà tin vào Chúa nên cái ơn cứu độ đó là nó không có chỉ nằm ở trong vòng của những người Do Thái nhưng mà bây giờ đó là nó sẽ mở ra cho tất cả mọi người và như trong bốn cái bài ca chúng ta cũng thấy đó là không phải chỉ cứu dân tộc Do Thái nhưng mà làm cho tất cả những cái dân tộc khác đều hướng về Jerusalem và đều hướng về Do Thái để có thể trở thành đó là những cái người con của Chúa. Hy vọng rằng đó là trong tuần tới này chúng ta sẽ nói hết tất cả những cái bài ca, bốn cái bài ca về cái người tôi chung của Chúa thì chúng ta sẽ hiểu là cái ơn cứu độ bây giờ là cái giao ước mới bây giờ nó không còn là chỉ có ở trong vòng của những người Do Thái nhưng mà được mở rộng đến cho tất cả mọi người. Ừ. Và tác giả của Isaiah đề nghị thì tránh xa những cái hình thức về cái ờ, chủ nghĩa và phụng vụ của quá khứ. À. Và cái uh, từ ngữ mà ông dùng thì rõ ràng là, là không có là là thuộc về phụng vụ nhưng mà cái uh, tinh thần của phụng vụ thì uh, được uh, phát triển vào trong một cái đời sống mới qua những cái bài thánh ca qua những cái khúc than vãn và cái sự mà công bố lời của Thiên Chúa thì ông ấy dường như là quen thuộc với lại cái truyền thống uh, tử tế của sách uh, sáng thế uh, trừ chương 40 câu 28 chương 51 câu 9 chương 54 từ câu 9 đến câu 10 tôi nhớ là ở trong cái uh, Isaiah đệ nhị đấy là có rất là nhiều những cái bài thơ đấy, và chứng tỏ đó là ông mới quen thuộc với lại cái truyền thống tử tế của sách sáng thế và ông ấy có thể là đã viết lên những cái bài ca của những cái uh, lễ nghi ngày sa bát được cử hành trong những ngôi nhà của những ờ, người mà lưu đày. Tôi nhớ là khi mà quân ờ, đội Babylon đó mà họ vào trong ờ, nước Do Thái đó, là họ san phẳng những đền thờ và chúng ta cũng dư biết là cái đền thờ nó là cái nơi quan trọng như thế nào của người Do Thái. bây giờ ở cái nơi lưu đày đấy thì làm sao mà có chỗ mà dâng lễ Phật làm sao mà có cái chỗ để mà ca tụng Chúa một tấc đất cũng không có thì uh, giờ Isaiah đệ nhị đó là đã cử hành đó là những cái phụng vụ đó là đơn giản là trong những cái nơi mà của những người lưu đày sống à, như bây giờ mà chúng ta cũng thấy đó là cái đền thờ của người do thái họ không còn nữa cho nên là muốn mà dâng lễ vật cũng chẳng có cái chỗ nào để mà dâng cho nên là họ phải đó là dùng các cái hội đường để mà đọc những cái lời của thiên chúa cho dân ờ, còn cái việc mà đây dâng lễ vật thì không hiểu là họ kiếm cái chỗ nào để mà họ dâng lễ vật nhưng mà cách này hay cách khác thì cái mà quan trọng đó, nó là cái mà mối liên hệ của họ đối với Chúa chứ còn có đền thờ mà cái mối liên hệ của họ không phát triển thì cái đền thờ nó không giúp gì được họ cả đó. cho nên đó là cái mà quan trọng của phục vụ là làm thế nào để mà con người sống cái mối liên hệ của mình đối với Chúa còn nếu mà có nhà thờ nhà thánh nhưng mà nó không giúp gì cho mình trong cái việc mà phát triển cái mối liên hệ của, ờ, với Chúa thì nó cũng không có đạt được cái mục đích của nó Cho nên tác giả của sách Isaiah đề nghị có lẽ là thuộc về một cái trường phái uh, của Isaiah về những cái uh, tư tưởng về tôn giáo. Bởi vì chúng ta nghe một số những uh, vang âm của những cái tư tưởng của cái uh, vị uh, tác giả của sách đệ nhất đó là con người là ở trong tội và đau khổ với tất cả những cái phiền muộn và Thiên Chúa đó là quan tâm để mà trợ giúp và cứu những con người nghèo khốn khổ chỉ có một thiên chúa mới có thể cứu độ và bởi vì thế cho nên đó là ơn cứu độ là sẽ đó là được uh, hiện thực một cái cách kỳ diệu như chúng ta đọc ừ. trong chương 10 từ câu 15 đến câu 20 chương 42 từ câu 19 đến 25 chương 7 từ câu 14 đến 25 và chương 54 từ câu 1 đến câu 3. Và tác giả Isaiah đề nghị có thể là chịu trách nhiệm một cách chính yếu cho cái việc bảo trì và sửa soạn của đó là cái cuốn sách của thầy của mình và làm cho nó sống động bằng cách đó là thích ứng cái uh, sứ điệp của nó với lại cái nhu cầu vâng. của những cái người đi lưu đày một cái tư tưởng nữa đó là ông vua Siro là đã đã là xuất hiện ừ. như là chúng ta đọc trong chương 41 câu 1 và nhất là chương 45 Thế là trong cái sách Isaiah đệ nhị là đã có sự xuất hiện của Siro bởi thế cho nên chúng ta phải đặt đó là sách uh, Isaiah đệ nhị này vào trong cái phần đó là sau của cái thời đó là hậu lưu đày nó có thể nhưng chúng ta không thể nào mà đó là chắc chắn là Isaiah đệ nhị đó là những cái người mà trở về đó là hồi hương đầu tiên và Ờ, cảm thấy hay là được cảm thấy bởi đó là ừ, những cái mà thử thách đó là là áp lực của cái uh, quốc gia mới để mà viết lên những cái bài ca của về người tôi chung ừ. có thể là ông ấy là một trong là những cái người mà hồi hương đầu tiên trở về quê hương để mà tái thiết lại đền thờ giờ chúng ta nói đến đó là những cái ờ, sứ điệp về tôn giáo thì tác giả Isaiah đề nghị đó là sứ giả của vinh quang của đấng thiên sai mà tất cả nhân loại thì sắp sửa được chứng kiến à, như đọc chương 40 từ câu 5 và câu 9. Và cái vương quốc của Chúa thì đã đến gần. Câu 9. Và những người nghèo và những cái người thấp kém chứ không phải là những cái uh, dòng tộc David là sẽ có là cái chỗ mà trội vượt nhất ở trong cái vương quốc này. Đấy, chẳng hạn như chúng ta đọc chương 42 câu 6 dạ, dạ. đến câu 7, 43 từ câu 1 đến câu 8 và chương 55 từ câu 3 đến câu 5. Đó là cái chỗ của những người nghèo ở trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta mở chương 43 từ câu 1 đến câu 8. Xin mời chị Kim Thanh. Dạ cha. một đến câu 8. Đức Chúa phù trợ và giải thoát Israel. Nhưng bây giờ đây là lời Đức Chúa phán, lời của đấng tạo thành ngươi, hỡi gia cóp, lời của đấng nắn ra ngươi, hỡi Israel, đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta. Ngươi có băng qua nước, ta sẽ ở cùng ngươi. Ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước quấn. Ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì. Ngọn lửa không thiêu rùi ngươi đâu, vì chính ta là Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi thờ, là Đức Thánh của Israel, đấng cứu độ ngươi. Ta đã thí Ai Cập, làm giả chuộc ngươi về, nộp cút và sơ va để đổi lấy ngươi. Vì nước, vì trước mắt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương nên ta đã thí bao người đổi lấy ngươi nộp bao dân nước thế mà ngươi đừng sợ có ta ở với ngươi từ phương đông ta sẽ đưa con cái ngươi về và từ phương tây ta sẽ cho con cháu ngươi đoàn tụ ta sẽ nói với phương bắc đưa cho ta và nói với phương nam đừng giữ lại, hãy đưa con trai ta về từ biển xứ và con gái ta từ góc biển chân trời. Đó là tất cả những người mang dân ta đã được ta tạo dựng, nắn thành hình và làm nên cho dân ta giảng ngời vinh hiển. Đức Chúa là Thiên Chúa độc nhất, hãy để cho dân này ra đi dân có mắt mà mù có tai mà điếc ừ, cảm ơn dạ không có gì đó thì uh, cái sứ điệp mà tiên tri Isaiah đệ nhị muốn gửi tới cho mọi người là cái người mà thấp cổ bé miệng và cái người nghèo là cái người mà có cái chỗ mà trỗi vượt nhất ở trong cái nước mới của Chúa. Và tất cả hay là mỗi cái lời hứa của thần linh là đang là ở trên cái điểm mà được gọi là làm làm đầy hay làm tròn. Vì thế là ông ca tụng cái công bằng của Thiên Chúa như là trong chương 41 câu 2 câu 16 và chương 42 câu 6. Ừ. Chúng ta nhớ là khi chúng ta nói về Isaiah đệ nhất là nói đến cái số còn sót lại mà ông cứ dùng cái chữ đó là Halloween. Đó là những cái người mà còn sót lại sau cái thời lưu đày ta biết là khi mà đi lưu đày đó thì rất là nhiều nhưng mà còn sót lại đó thì không còn nhiều là bởi vì con người đó là sẽ đó là rụng dần rụng dần là bởi vì họ mất đó là cái niềm tin vào Chúa và nhất là đó là trong cái cảnh khổ của cái lời đu đầy nhưng mà Chúa hứa đó là cái số còn sót lại đó là những cái con người mà không có tin tưởng vào sức của mình nhưng mà hoàn toàn đó là tin tưởng nơi quyền năng của Chúa thì những cái con người đó là những cái con người mà Chúa sẽ đưa về để mà tái thiết lại đền thờ và bắt đầu một cái cuộc sống mới và dĩ nhiên đó là không phải là chỉ có những cái con người mà sống sót đó nhưng mà còn nhiều những cái con người mà đó đã nhận nhận ra đó là cái quyền năng của Thiên Chúa mặc dầu rằng là họ thuộc về đó là những cái nước ờ, lân cận ngoại bang đó. chẳng hạn như chúng ta thấy đó là ngay cả ở ở Babylon đó. hay là ở, ở Ba Tư hay là ở Ai Cập thì đều có những cái con người nghèo tin vào Chúa và nhận ra cái quyền năng của Chúa và tin vào Chúa chứ không phải đó là chỉ có những cái con người đó là trong cái dòng tộc của David mà thôi và trong cái giao ước mới này thì Thiên Chúa Chúa Kitô đó là sẽ là vua và sẽ là cái người mà đó là cai trị tất cả mọi người tin vào Chúa và từ cái những cái lời mà tuyên bố mở đầu chương 40 câu 5 và câu 8 cho tới là cái mà tổng kết sau cùng thì tác giả là cư ngụ nhiều hơn trong bất kỳ à, cái tin à, chi nào khác về cái mà quyền năng của cái lời của Chúa đó, như chúng ta đọc trong chương 45 câu 23 và sáng nay hôm nay đó là chúng ta đọc chương 55 từ câu 10 đến câu 11 à, chúng ta đọc lại cái lời chúng ta nghe sáng nay đi thì chúng ta mới hiểu được là cái lời của Chúa nó quan trọng như thế nào nhất là đó là trong những mùa chay này là chúng ta khao khát để chúng ta nghe lời Chúa thì mời chị Loan đọc dùng chương 55 từ câu 10 đến câu 11. Dạ. Cũng như mưa với tuyết xa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lọc. Cho kẻ gieo có hạt giống cho người đói có bánh ăn ăn thì lời ta cũng vậy một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả chưa thực hiện ý muốn của ta chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó cảm ơn yeah. Dạ. và trong cái bài phúc âm sáng nay à, thì chúng ta đọc về cái gì có ai đã đi lấy sáng và có ai mà đã đọc cái lời Chúa hôm nay thì cho chúng tôi biết cái bài phúc âm của Thánh Mắt theo hôm nay nói về cầu nguyện. nguyện Nói về bài à, lời kinh lạy cha, kinh lạy cha, nói về kinh lạy dạ. cha. Ờ. Đừng có cầu xin gì nhiều nguyện hết á. Dạ đưa đầu của kim lành cha không có lại nhảy không có lại ừ. nhảy dài dòng là chúa biết hết chưa ừ. xin chúa cũng biết xin cái gì ừ. đó là nói về đó là cái cần thiết của cái lời của chúa và điển hình đó là qua cái kinh lệnh cha dạ. và tiên tri Isaiah đó là biết đó là cái lời của Chúa nó quan trọng như thế nào và ông ấy nhìn vào trong cái uh, trời đất và ông thấy đó là cái hiện tượng mà mưa với lại tuyết như là bây giờ chúng ta đang là ờ, chứng kiến đấy. À, ừ. ờ, hoặc là chúng ta nhìn đó là rồi chúng ta chỉ có nghĩ tới cái lạnh cái gió à, nhưng mà những cái hạt mưa và những cái nơi mà tuyết nó rơi xuống thì tiên tri say uh, ví như là như là cái lời của Chúa vậy. Đã. Dạ. Và khi mà mưa hay tuyết nó rơi xuống thì nó thấm nhập tất cả mọi mặt đất. Phải không? Ừ. Không có chỗ nào mà nó không thấm nhập cả. Đó, và sau khi mà nó thấm nhập rồi đó là kế tiếp là nó sẽ làm cho đó là tất cả những cái hạt giống được mọc lên như chúng ta thấy đấy là sau cái mùa đông tuyết rơi là tới cái mùa xuân và trong cái mùa xuân đó để chúng ta nhìn thấy cái gì hoa nở đâm chồi nở bật đâm chồi nỉ lọc ừ, sức ừ, sống sức sống không cha đúng, hoa quả chúng ta sẽ thấy phải không yeah. Dạ. hay là những cái mà quả đó là nó sẽ đó là ờ, sinh ra cho chúng ta ăn dạ. cho người đó mà gieo giống là có hạt giống họ lấy từ những cái quả đã mọc và họ làm giống để cho năm tới và cây cỏ cây lúa cây uh, thóc để bắt đầu đó là cho con người gieo đó là có bánh ăn ừ. thì cũng vậy cái lời của Chúa như là chúng ta đã nói ở trong phúc âm Thánh Gioan và sách sáng thế là cái lời mà Chúa phán ra thì nó giống như vậy nó phải đi qua tất cả mọi cái tiến trình như thế vậy nó sẽ không trở về với Chúa khi mà chưa có sinh hoa kết quả thì chúng ta nhớ là lời của Thiên Chúa phán ra mà chúng ta nghe chẳng hạn như chúng ta nghe Isaiah chương 5 năm câu 10 đến câu 11 thì nó cũng vậy một khi mà nó được gieo ra rồi là nó phải sinh lợi ích cho chúng ta trước khi mà nó về với Chúa giống như là trong kinh lạy cha đấy là trong cái lời mà chúng ta xin thì ba cái lời đầu tiên là chúng ta xin là xin cho cái gì cho uh, xin cho danh cha cả sáng xin cho nước cha chỉ đến và in thành cho ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời và Chúa Giêsu đó là đã làm gương cho chúng ta về những điều này hay là khi mà ngài nói chuyện với lại những cái người mà phụ nữ ở trên bờ giếng trong khi mà các môn đệ đó thì đi vào trong làng để mà mua đồ ăn Đã. Dạ. nhưng mà lạ cái là khi mà mang đồ ăn về mà bảo chú ăn đi thì chú bảo sao dạ. tao đã có của ăn thành dạ. theo ý cha ta ờ, mà các người không biết của ăn của ta đã là làm theo ý của đấng đã sai ta ý của từ của chúa cha đấng sai chúa giêsu là cái gì vậy? chuộc tội cho nhân loại rao giảng tin mừng rao dạ. giảng tin mừng dạ. à, giảng tin mừng để mà đưa nhân loại về với Chúa đó là của ăn của Chúa cái ý muốn của Thiên Chúa Cha đó là của ăn của Chúa và cái đó nó không phải đó là cái ý muốn của tất cả mọi người chúng ta không phải là chỉ lo đến cái ăn cái uống nhưng mà còn lo đó là để cho anh chị em của chúng ta đó là nghe tin mừng và trở về với Chúa cái lời của Chúa nó giúp cho tất cả mọi người mà chưa nhận biết Chúa thì sẽ nhận biết Chúa và tin vào Chúa và được làm con Chúa và được hưởng ơn cứu độ. Nên chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Của ăn của uống nó sẽ không thiếu đâu như là mưa nó rơi xuống là nó sẽ có của ăn của uống cho chúng ta nhưng mà còn cái ý của thiên chúa là cái lời của chúa nó sẽ phải được đó là rao giảng để mọi người đó là hiểu được và tin vào chúa và được hưởng ơn cứu độ đó là ý của chúa Thế còn tối ngày mà mình cứ lo đó là làm theo cái ý của mình làm lộng đời để mà có tiền mua cái này cái kia nó đấy nó không phải là cái ý của chúa vậy cho nên cái lời đó là nó có nó là với nó một cái mà quyền năng đó là vô địch đó là những cái lời và những cái lời hứa của thiên chúa thì phải được quan tâm không phải là chỉ là những cái thành ngữ ở trong sách như là những cái mà uh, việc làm tiêu biểu cho những cái gì mà Thiên Chúa bây giờ làm trong một cái mà cách thức rất là đó là kỳ diệu nhất. Đó là cái hành vi mà chuộc tội mới là nó cũng là quá kỳ diệu mà tiên tri Isaiah được hướng dẫn để mà phát triển một cái thần học về cái sự tạo dựng tôi nhớ là trong cái Isaiah đệ nhị này là nói về đấng thiên sai nói về con của thiên chúa và những cái gì mà ngài sắp sửa thực hiện và cái mà ông ấy muốn đề cập tới đó là cái kế hoạch cứu độ của thiên chúa và khi mà đấng ờ, thiên sai tới thì sẽ đó là bắt đầu một cái cuộc tạo dựng mới là ngài sẽ đó là lấy đi tất cả những cái tội lỗi của con người và đó là thiết lập một cái kế hoạch cứu độ ra dành cho tất cả mọi người và tiên tri dùng cái chữ mà đã dùng ở trong cái tạo dựng ở trong như là trong dây chương thứ nhất của sách sáng thế là tiếng do thái gọi đó là bara đó là cái mà tạo dựng của Thiên Chúa 16 lần nhưng mà là hầu như là luôn luôn là ở trong cái văn mạch và Thiên Chúa nói tạo dựng vì thế nó là một cái hành động cá nhân mặc khải là những cái tư tưởng sâu nhất của cái trái tim của Thiên Chúa giống như là cái việc tạo dựng là nó nó là lan rộng thế giới thì cũng vậy đó là cái mà uh, sứ vụ uh, tông đồ của người do thái là cũng phải đó là được đó là loan tìm ra khắp thế giới ừ. chúng ta nhớ khi mà nói về cái tạo dựng chúng ta đừng quên đó là cái vai trò của ngôi lời trong việc tạo dựng như là sách sáng thế và như là phúc âm của Gioan đó là đã đề cập tới. Ừ. Bây giờ chúng ta nói về những cái bài ca về người tôi chung của Thiên Chúa. Ừ. Thực sự cái khám phá này đó là cũng mới đây thôi. Chứ nó không phải đó là cái khám phá mà lâu đời và cái người mà khám phá ra đó là bốn cái bài ca này đầu tiên là tác giả đó là ông Doom đó là ông ấy khám phá ra bốn cái bài ca mà viết đó là hầu như là ở trong cái loại của cái việc mà tự thuật như là của Jeremiah hay là những cái mà thú nhận đúng hơn là những cái lời thơ của uh, Isaiah đề nghị. Mặc dầu rằng có rất là nhiều những thành ngữ là liên kết với những cái bài ca này với lại đó là cái phần còn lại của Isaiah đề nghị. Chẳng hạn như là cái người tôi chung của ta, cái người mà ta tuyển chọn, ta tuân đổ là thần khí của ta và được thành lập từ ờ, được ờ, thành hình là từ trong lòng mẹ đó là những cái mà của tiên tri Isaiah đệ nhị dùng và nó cũng có cái sự khác biệt đáng chú ý là chẳng hạn là cái người tôi chung là không còn điếc và mù nữa nhưng đúng hơn là lắng nghe và chiếu sáng ơn cứu độ thì không phải là được hiện thực qua một cái cuộc xuất hành vinh quang nhưng mà đúng hơn đó là ơn cứu độ được thực hiện qua cái việc cứu rỗi hay chuộc tội là bằng cái sự chịu đựng của người vô tội à, nhớ là khi mà Chúa Giêsu mà chuộc tội cho con người đó có phải là bằng một cái hành động mà dùng quyền lực vinh quang không? hay là bằng đó là cái mà đau khổ cái chết ở trên thập đá bằng à, đau khổ cái chết ở trên thập đá người do thái đó thì họ mong cái gì họ có mong là thấy đấng thiên sai chết trên thập giá không được không ừ. họ mong một đấng thiên sai làm sao quyền lực vinh quang là có uy quyền để mà tiêu diệt tất cả những cái nước xung quanh do thái và làm cho người do thái nên là trở thành một đế quốc để mà cai trị tất cả các cái dân tộc nhưng mà cái điều đó không phải là cái điều nằm trong cái kế hoạch cứu độ của thiên chúa và khi chúng ta đọc Ờ, các cái bài ca của người tôi chung <coughs> chúng ta sẽ nhận thấy cái điều này ừ. trong uh, cái sách là cái sự chịu đựng của người tôi chung ở trong uh, Isaiah đề nghị thì ông Sianov là rõ ràng là ông ấy đã liệt kê ra những cái ý kiến khác nhau liên quan đến tác giả đến mục đích và đến cái nguồn gốc của những bài ca và cái sự chú giải ờ, về chú giải ừ. của bốn bài ca đó là thích ứng cái ý kiến là chúng phản chiếu là cái niềm thất vọng uh, vĩ đại của tác giả trên cái mà sự thất bại của Siro trong cái việc nhận ra Thiên Chúa là cái người vua của thế giới cũng giống như là cái mà sâu xa thấu suốt mới nhất của người ngôn sứ ở trong cái ý nghĩa của cái sự mà đau khổ của dân Do Thái cho hiện tại và cho cái tương lai của Đấng Thiên Sài. Trong uh, Isaiah chúng ta có nghe là ông vua Siro sau đó đó là trở lại đạo không không không ừ. cho nên đó là có thể cái đó đó là một cái thất vọng cho tác giả dạ. và tác giả đó là gọi là bắt đầu hiểu đó là cái ý nghĩa của đau ừ. khổ hay là trong cái việc mà cứu độ nhân loại hay là Chúa dư sức Chúa dùng cái quyền năng nhưng mà Chúa không dùng nhưng mà Chúa lại dùng là những cái đau khổ để mà cho cái sự cứu chuộc và những cái bài ca đó là phơi bày là một cái người tôi chung lý tưởng của Thiên Chúa là một uh, đất nước Do Thái hoàn hảo mà cái sự thánh hiến của nó cho cái uh, ý muốn của ừ. Thiên Chúa ngay cả ở trong là ở giữa những <coughs> cái mà ờ, đau khổ quá lớn nhưng mà nó sẽ lấy đi đó là tội của là nhiều người như chúng ta đọc thấy ở trong cái bài ca thứ tư bởi vì cái đau khổ cho nên là lấy đi đó là tội lỗi của nhiều người ừ. thì cái người tôi chung này là ai dạ. người tôi chung này có thể là dân tộc do thái sống động ở trong tất cả những cái người mà hướng dẫn đó là vĩ đại của cô ta và những cái người mà cho là trung gian chẳng hạn như Abraham ở trong Ờ, chương 49 câu 6, Môse ở trong chương 42 câu 6, Jeremiah trong chương 49 câu 1 và Jeremiah chương 1 câu 4. Những người khôn ngoan chương 50 câu 4 hay là vua David chương 53 câu 1 và những cái người mà lưu đày và đau khổ chương 52 câu 13 cho tới chương 53 câu 12 đó là cái bài ca thứ tư. Thì khi mà chúng ta đọc cái bài ca về người tôi chung thì cái mà bổn phận của chúng ta đó là nhận ra cái người tôi chung này là ai. Đó, thì đa số đó là sẽ nói đó là Chúa Giêsu. Ừ có người thì sẽ nói là người tôi chung là ông vua Siro à, có người thì hiểu một cái cách tập hợp thì nói đó là dân tộc do thái à. nhưng mà chúng ta thấy là cái mà phiên dịch đây là tập thể ờ, trong cái mà cầu phần 1 là nó sẽ hướng tới cái phần 2 đó là một cái cá nhân một cái tôi chung cá nhân là rất là thánh thiện là lớn hơn bất kỳ một cái người do thái nào của quá khứ đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Ừ. Lên cái uh, phần mà uh, của uh, bài ca thứ hai đó, uh, cái cái phần mà uh, uh, Isaiah đệ nhị đấy nó quan trọng nó không thua gì hay là nó còn quan trọng hơn đó là cái sách Isaiah đệ nhất là bởi vì nó mặc khải cho chúng ta nó về đấng thiên sai về cái người tôi chung của Chúa ờ, thì uh, chúng tôi uh, ngừng ở đây và chúng tôi cũng muốn nói với các anh chị em đó là nó cũng là những cái sư điệp trong mùa chay này để giúp cho các anh chị em là chúng ta nhớ là chúng ta chỉ có tin là vào một mình Thiên Chúa là cái người mà tạo dựng nên là cái người mà điều khiển cái vũ trụ này và là cái người mà đã là tác giả của cái ơn khu độ chứ chúng ta đừng đặt đó là bất kỳ một cái mà cái niềm tin tưởng tuyệt đối nào vào đó là một cái quốc gia hay là một tổng thống hay là một cái ông vua nào của cái thế gian này để nhớ cái điều đó chẳng có ai mà có thể mà đó là Ờ, điều khiển cái cuộc đời của chúng ta ngoại trừ thiên chúa cho nên chúng ta đọc lại cái lịch sử của người do thái qua hai cái thời lưu đày và nhất là trong cái sách tiên tri Isaiah để cho chúng ta biết là Chúa dạy cái gì thì chúng ta thi hành cái điều đó. Đừng có nghe đó là người này, người kia là bởi vì cái người này người kia đó là không có cái sức để mà cứu độ chúng ta đâu không có cái sức để mà bảo vệ chúng ta đâu cho nên đó là nhiều người thì là thích chính trị thì nói rằng là đi theo Mỹ tại vì Mỹ đó là là dắt đầu nó là cái thế giới này nhưng mà chúng ta lầm to ai mà đặt cái niềm tin tưởng đó chúng ta sẽ lầm to là bởi vì đó là chúng tôi chúng tôi chưa nói cái thực tế đó là chúng ta nhớ là Trung Trung Hoa hay là là nước Nga họ cũng có những cái vũ khí mà họ chưa sử, sử dụng tới đâu đó là cái mà vũ khí nguyên tử mà chúng ta cứ thử tưởng tượng là một khi mà họ dùng cái mà vũ khí nguyên tử đó thì cái thế giới này nó sẽ ra như thế nào ở Mỹ hay là khối NATO có cứu được không chúng ta nhớ cái điều đấy cho nên là đừng có đặt cái niềm tin vào đó là chiến tranh hay là vào vũ khí hay là vào sức mạnh của nước này nước kia chỉ có một mình thiên chúa là mới có cái quyền năng để mà cứu độ chúng ta mà thôi và chúng ta cũng đừng có tin vào thuyết này thuyết kia à, để sinh đẻ ra nhiều quá rồi lấy gì nuôi rồi không thể nào đó mà chung thủy đó là với đó là một người từ ờ, cho đến muôn đời <laughs> dạ. rồi đó là bây giờ đó đã ra những cái nạn như chúng ta thấy đó là chúc lành cho đó là uh, những cái cặp đồng giới rồi ờ, nó đủ mọi thứ cả nhưng mà đó nhiều người thì bảo rằng cha cái thời thời thế nó thay đổi rồi cho ờ. nên là công giáo của ờ. mình mới cũng phải thay đổi cho nó nó là kịp thời hợp thời hợp thế nó chẳng có cái kiểu đó nữa. chúng ta <laughs> có thương chúng ta thương nhưng mà bảo rằng đó là làm ngược lại lời Chúa chúng ta không làm được và chúng ta nhớ là một cái người mà đó là phân xử chúng ta và một ờ, cái người phúc lành bảo vệ chúng ta lời là Chúa ngoài ra nó chẳng có ai mà bảo vệ chúng ta cho nên khi mà chúng ta đọc lại tất cả những cái mà biến cố lịch sử đấy chúng ta phải học được cái bài học đó. nếu mà làm theo lời Chúa là sẽ sống cho dẫu là những cái đau khổ đó là nó nhiều lắm nhưng mà sẽ sống và sẽ được Chúa giải thoát còn nếu mà không chịu nghe mà cứ cứng đầu cứng lòng mà trong cái ý của mình thì sẽ chết trong cái ý của mình và chúng ta thấy là cái chết đó nó hiện diện ở nơi đó là ngay cả các cá nhân ngay cả khi mà sống trong một cái nước mà đó là hạnh phúc có đầy đủ như nước Mỹ nhưng mà biết bao nhiêu người không muốn sống và đã đó là tự tử đó là biết bao nhiêu là những gia đình đó là lẽ ra đó là phải đầy đủ như thế này đó là phải hạnh phúc chứ nhưng mà hạnh phúc đâu chưa thấy mà toàn là những đau khổ dồn dập rồi đó là trên cái bình diện mà quốc gia cũng vậy thôi cho nên nhớ đó là cái bài học mà Isaiah đã để lại cho chúng ta đó là cái quyền năng của Thiên Chúa là thống trị mọi loài và chỉ có Chúa là cái người mà mới đó là biết những cái gì con người cần và những cái gì mà con người mà làm theo cái ý của Thiên Chúa chắc chắn Chúa sẽ bảo vệ cho dẫu là những cái đau khổ nó vẫn xảy ra nhưng mà Chúa là cái người mà sẽ chúc lành và bảo vệ cho chúng ta cho nên đó là cái bài học đó là đừng có mà đi theo người này người kia đi theo thuyết này thuyết kia nhưng mà chỉ có đi theo những gì Chúa nói và nhìn lại lịch sử để mà biết đó là phải cư xử như thế nào cho nó thích đáng. Thôi, chúng tôi ngừng nơi đây để cho quý vị về nhà chúng ta nếu mà đã đọc xong cái à, phần thứ nhất của Isaiah đó thì nhớ là cái phần Isaiah đệ nhị đó là chỉ có từ chương 40 đến chương 55 đó, và chương 56 đến chương 66 đó là cái phần mà vinh quang của ờ, người Do Thái sau khi mà họ ở nơi lưu đày và những cái lời Chúa hứa cho họ đó là được cái ờ, ờ, ơn cứu độ. Và ai thắc mắc gì? Thực ra con có câu hỏi hơi ngồi lề chút. Trong cái Thánh bình nó, thường buổi trưa con đọc, khi mà con mở ra thì họ hỏi con là giờ 3, giờ 6 hay là giờ 9. Thì con không biết phải định cái giờ nó ra sao, cha có thể giúp cho con. Tôi biết đó là giờ thứ ờ, ba đó là cái giờ đó là 3 giờ chiều cái giờ thứ sáu là giữa trưa à, cứ tính ra như thế vậy tại vì đối với người do thái đó là họ cái tính cái khác cái mối khác như thế vậy đó là ba tiếng yeah. Dạ. ừ. như vậy cái giờ thứ chín là buổi trưa là ờ. buổi chiều cái kinh của buổi chiều riêng cha nhưng mà buổi trưa khi mà con mở ra thì ừ. cái hay bị cái giờ 3 giờ 6 giờ 9 con và không giờ biết thứ sáu đó là cái giờ giữa trưa dạ vâng. là noon time hả cha hả là khoảng 12 giờ hả ừ. cha ừ. ơn cha thôi ờ, không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ ngưng và nhớ là chúng ta tiếp tục chúng ta đọc và cái phần 15 cái chương của do Isaiah đề nghị là rất quan trọng để mà cho chúng ta đó là nắm được cái lịch sử và nhớ là cái bốn cái bài ca đó là về cái người tôi chung của Chúa chúng ta còn sẽ nghe trong cái mùa chay này còn nhiều đó là bốn cái bài ca đó và áp dụng đó là chắc chắn là vào trong Chúa Giêsu và cái áp dụng và tập thể đó là vào trong tất cả mọi người chúng ta Nên cha và con và thánh thần. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa và Thánh Thần như, đã có trước cô và bây giờ và đó đời đời đời cùng Thầy chúa cùng anh chị em và cùng cha Nhân dân à. Chúa toàn năng là cha bà con ừ, và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Chào cha và tất cả quý vị. Chào các cha. Chào. Chào cha. Chào các chị. Chúc anh chị ăn Chúa và các ngủ ngon.